Xin chào các bạn đã đến kênh PWT chia sẻ cuộc sống Nhật Bản. Hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người cửa hàng tạp hóa Việt Nam tại ga Ushida, Chiryu, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ mọi người một cửa hàng tạp hóa có rất nhiều đồ Việt Nam. Thì các bạn có thể ghé qua và lựa chọn những đồ mình ưa thích. Thì ở gần ga này thì cũng có một cửa cửa hàng đó là tại bên Hodai đó là buffet à, thịt nước thì mọi người cũng ghé qua bây giờ mời các bạn xem video có gì vậy soi hả soi đấy em ơi ngô om ha ngô om À, bốn trăm năm mươi đây xoài này là một sen 450 5 quả 300 300 ngàn Một đó Vậy thôi à thành gì đây ngũ cốc hả có gì cái gì cái này làm ngô nhỉ à ngũ cốc ngô ngô làm ngô thôi Ô ngày xưa hình như anh anh uống loại này lâu quá thành bột bột bột miếng miếng miếng nhỏ nhỏ như này nè bánh phí gì mua đó cho ai mua cho ai cái này ai thầy hả này là một cái sen 200 ngàn mọi người mua thổi giá mua ừ. thì cái giá này ở trên kia có giá em giá này bị già bị bị xé rồi em không biết luôn đây có gì đây là là gì đây là cà pháo mọi người cà pháo này 700 yên rồi tám trăm tư à, thêm làm me ha này nấu canh hả không me để ăn á à, không hả em nó đang thèm chua nó tới tháng thèm chua mua me mua me để ăn không thôi giá bao nhiêu chưa biết mắm tôm 400 lọ hỏi rồi không đâu đây bị gì xé mất rồi bao nhiêu đây có cả bánh cuốn mọi người một bánh cuốn Ủa này vẫn thắng chưa mua mà không mua gì em? Xong chưa? Em xong rồi đó Em xong rồi hả? Em xong rồi, em chọn rồi Chọn cái gì? hai chai nước mắm, hai chai nước ớt Rồi xong Em chọn hai chai nước mắm hai chai nước ớt Em có mít Mít này, mít đông, mít đông lạnh hả? Đông lạnh Đông lạnh có đây là lá gì em? Lá, lá giang hay sao? cá cá một cá lóc này lưỡi <laughs> em nó lại thêm lưỡi thêm lưỡi đó là chả hả nhiều à nhiều nhiều nhiều một cái đó giò bò à, giò bò luôn cái mà cái được giá hả được giá hả à giờ bên kia kìa giá bên kia kìa giá bò giờ lụa một sen giờ bò là sen hai giờ vì sen mốt chả cá sen hai luôn rồi em em thành ngục ăn bò hả cái bò hả ừ bò cái này dưới này không có giá hả giá đây này em à à à bò khô bò khô một sen mốt xoài hả xoài này ba cái hả bán rồi ba xoài bao nhiêu chị ơi ba xoài này bao nhiêu hả ba trái xoài xanh bốn năm mươi hả này xanh bốn năm mươi xoài còn nó gì đó cầm nó, lo nhiêu con vậy em ăn đồ sấy khô không hả chả chả bò với me chua đây, toàn ăn đồ vặt đây là bò khô nha bò khô này bò hai trăm mốt hai trăm hai mươi là ừ. nhiêu bốn trăm cây mấy cái này á đó em nó ngủ dậy là ăn đó là xong một tiếp thắng mua nhiều dữ rồi trên đó không có tiền ra à? hả có à, không có cái mẫu một cái này thì à, em mua hai chai đưa cho thằng bạn em một chai em ở với thằng hai thằng hai thằng hả Bây giờ thằng kia nó ở phòng khác phòng em à. Riêng phòng nhưng không sẵn nó luôn Người phòng riêng Người phòng Nhưng mà khác khác nhà luôn, khác, khác nhà, nhà luôn, luôn. À. Bên, bên bên đó đầu tư vậy luôn tiền thắng <laughs> chưa đủ còn tính mua gì nữa hả ờ, xoài ngâm xoài, ờ, xoài ngâm rồi xoài ờ, ngâm ngâm đường tiêu tiền thôi hai tiền luôn ba anh đừng có lái xe anh lái em tại em mua tại quán này là được tặng uh, à, chuối khô chuối sấy khô trà sữa hả ở đây có trà sữa mọi người chị chị ở đây có trà sữa à Chi riêu á, sao Dương ở chi riêu lận? cái này trà sữa sẽ được khai trương tại Anh giới thiệu quán này. À, xong đấy à. Đây mọi người à, cái này mua ở quán này sẽ được tặng à, chuối khô nè. <laughs> Mà không mua đến là cũng được tặng. À, không mua cũng được mọi người. Nhưng mà hiện tại à, vẫn tập đoàn lên mà chỉ được một bịch thôi. Không phải. là quán ai, lấy, cũng được ai lấy cũng được mà ai lấy cũng được luôn mình nếu mà túi thôi lấy có đúng của mình lấy thì khá to thì khá to ai lấy được không hả ừ. cô đầu tư vậy luôn hả đây nè bà chờ mình có xe tải nữa đến đây ăn cũng ngon chịu khó cũng được ăn cũng được chịu khó cũng ngon nói chung là nói chung là cũng ok vừa rồi mình đã giới thiệu tiền Việt Nam mọi người nha hẹn gặp lại Usida luôn ờ sáng ở ra Usida có gì mình sẽ tìm à, à, địa chỉ mình sẽ để dưới link bình luận nha tạm biệt hẹn gặp lại ở những video tiếp theo bye bye, bye, bye. bye, bye.